Điểm tiếp theo mà chúng ta nghiên cứu ở đây đó chính là điểm quan trọng nhất đó là tính chất hóa học của hydrosulfur. Trước khi vào tính chất hóa học thì chúng ta sẽ nói về sơ lược về tính chất của hydrosulfur trước. Thì như thầy Duy vừa trình bày với chúng ta thì hydrosulfur thì nguyên tử trung tâm là lưu huỳnh. Nó có số oxy hóa là trừ 2 và đó là số suy hóa thấp nhất của lưu hình rồi. Và như vậy, với số suy hóa thấp nhất như thế thì nó hoàn toàn có thể là tăng số suy hóa lên thành các số suy hóa dương hoặc là bằng 0. Và như vậy, tính chất của nó thể hiện sẽ là tính khử đặc trưng. Ngoài ra, khi tan trong nước thì nó tạo thành một dung dịch axit yếu là uh, axit sulfuric. Như vậy, nó sẽ mang các tính chất của một axit yếu. Được chưa nhỉ? Và đó là hai tính chất chúng ta sẽ nghiên cứu ngay sau đây. Đối với tính khử thì như thầy Duy vừa nói, trừ đi 2E mất 2E thì lưu huỳnh sẽ trở thành lưu huỳnh không ở trong trạng thái đơn chất. Mất đi 6E trở thành trạng thái lưu huỳnh dương 4 trong SO2, mất đi 8E trở thành trạng thái lưu huỳnh mang số oxy hóa cao nhất cực đại trong phân tử axit sulfuric. Trong hợp chất đó thì nó có số oxy hóa thấp nhất này, Đúng nhỉ? Và nó có tính khử mạnh Đúng không? Rõ ràng thấp nhất rồi tôi không thể nào mà tôi giảm được nữa Như vậy nó sẽ có tính khử mạnh Đúng chưa nhỉ? Đấy, nên nó sẽ có khả năng phản ứng được với các chất oxy hóa Điều đó là điều hiển nhiên Đúng không nhỉ? Một anh có tính khử thì chắc chắn một điều anh ấy sẽ có khả năng phản ứng với các chất oxy hóa các em ạ Được chưa? Và chúng ta có oxy, có clo và có brom Cụ thể nhá Với oxy này H2S có thể cháy trong oxy thiếu cho kết tủa màu vàng. Đây ví dụ đây. Đúng không ạ? Cũng có thể cháy trong oxy nhưng mà bây giờ oxy không thiếu nữa, đúng không? Vậy thì nó sẽ ra gì ạ? SO2. Được chưa? Đấy và cuối cùng nó ra SO2 như này. Được chưa? Vậy thì với cái vai trò của lưu huỳnh thế này thì trong hai phản ứng này thì lưu huỳnh nó đều tăng số sinh hóa lên. Nhưng chỉ có điều ở phản ứng đầu tiên cái mức tăng số oxy hóa của lưu huỳnh ở đây nó là trừ hai thành không Nhưng ở cái phản ứng bên dưới thì cái mức tăng số sinh hóa của lưu huỳnh lúc này nó không phải trừ hai thành không nữa mà nó sẽ là trừ hai thành dương 4. Đúng không ạ? Thì nó sẽ tăng hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy xem cái mô phỏng thí nghiệm nhé. Ở trong ống nghiệm này của thầy Duy có FES sắt sunfua. Đúng không ạ? FES sắt sunfua. Và với cái thí nghiệm này rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi nhỏ dung dịch HCl vào đây. Đúng không ạ? Bên trên là một cái bình chứa nước này và chúng ta sẽ đốt cái khí H2S sinh ra ở đây. Đấy. Hiện tượng sinh ra là gì? À, bên dưới đáy của cái bình nước này nó bắt đầu xuất hiện những cái gì nhỉ? Chất rắn màu vàng dưới đáy. Chúng ta quan sát lại nhé. Khi đốt này,